Ok, xin chào cả anh em, chào mừng em đã quay trở lại với channel Né TV của mình Tiếp tục clip hôm nay thì sau clip đập vũ khí nó gọi là Pro Vãi Lìn đúng không? À, tiếp tục clip hôm nay thì à, mình sẽ nó gọi là đi hang động 6x cùng với à, Không, nhiều comment nó gọi là trái chiều quá <laughs> Nhiều comment nó bảo nhìn mặt thằng này như thế này mà đi dùng cái vũ khí thiếu chính xác nhìn thằng cần như thế này và ờ, tiền nhiều như thế này mà nó gọi đi dùng cái vũ khí mà mày dở mãi cả lìn ra ok thì tiếp tục clip hôm nay thì mình sẽ gọi là đi uh, mua thêm một cái vũ khí 6x khác cho con này đeo ok và tiện thể đang hết mặt nạ đeo mẹ thì vào là hay đeo này đẹp hơn 80 điểm tiềm năng và 2 phần trăm con đeo này đi đó lại super đeo rồi vừa mép mặt nạ anh em ạ thì mình đeo vào luôn dạ đẹp 15 triệu rồi mà còn 4 triệu này đủ mua cái vũ khí không để mình đi mua vũ khí mình hoán chuyển nha mọi người nha sau lần sau này mình sẽ đi clip hang động 6x cho mọi người xem bằng phiên bản hack là xem nó có bị khóa hay không ok thì anh em xem nhớ để mình một like một subscribe kênh mình đừng quên like và comment phía dưới nha cảm ơn mọi người rất là nhiều đây mình phải đi uh, ông nào có tâm ông nào có tâm là bán cái vũ khí 6x đâu phải ta triệu sáu đắt thế nhở nên ông ta nên mua không? cái này nên mua ông ta thôi kệ đi sáu 6 đắt quá đây này Ê, cái này có vẻ ổn nhỉ anh em nhở bảy trăm rưỡi có vẻ ổn này Thì chốt hạ cái này luôn nha chốt con mẹ cái này đi 700 nghìn thêm một triệu và là được mát chỉ số còn nên ông ta là mua mẹ cái này đi nhỉ mua mẹ cái này đi cần ngại gì đúng không ấy kia triệu sáu đắt quá ông ta triệu sáu em triệu sáu có thể mua được nên mua ông ta triệu sáu này tiêu 5 x triệu triệu rưỡi này wow con nên ông ta ơi triệu ba em mua ở cụm chín rồi hay mua con mẹ ai tí lại bảo thằng cần là mẹ nhiều xu mày đi dùng cái phiếu tính chính xác đấy nha thằng nào bảo cần uh, thiếu xu mua vũ khí thiếu chính xác nhìn lại clip này nha <laughs> lêu lêu lêu lêu mấy thằng mấy thằng chửi mình đùa vậy thôi hay đi hôm qua đúng ngu người thật à, ngu luôn á ấy đủ mùi hít vũ khí cộng mười à, mười là mười bốn anh em đang thiếu xu rồi làm gì ta ok mình sẽ hướng dẫn anh em một cách mua xu rất là nhanh gọn như thế này ok ừ, thấy vậy ok thì uh, mình đã vào một web đây nsu.com chắc anh em uh, cũng khá là quen thuộc rồi đúng không nhưng mà nsu.com từ hôm trước đến giờ thì uh, shop đã có một gọi là một cách giao dịch rất là nhanh luôn mà anh em không cần phải ghi tài khoản mật khẩu và anh em cùng theo dõi xem là nó khác trước và nsu ngày nay thế như nào nha ok mọi người chỉ cần đăng nhập vào thôi thì nó sẽ tự động đăng nhập facebook của mọi người vào hiện tại thì mình cũng đang có 50.000 và mình cũng cần mua su đây mình sẽ vào mua su oh, mẹ vào mua máy đéo được vậy vãi lồn không mua được luôn à đây quên mất sorry sorry shop à, em vào phần chọn server kunai này tên nhân vật em phải đi đúng tên nhân vật nha Leon 39 này số cái tiền cần mua là 50 nghìn 50 nghìn thì mình sẽ nhận được là 1 triệu 250 nghìn xu Vậy giá xu hiện tại đang là x25 đúng không? Ủa ở đây ghi 20 nè Ủa ở đây ghi 20 vậy lại Lấy 25 ta Chắc là nó chưa thay ở đây anh em ạ Chưa thay ở đây thôi chứ thực ra đáng x25 này đúng chuẩn x25 luôn mua xu vui lòng tới địa chỉ đã ghi ở trên và giao dịch với bot ok vị trí mặc định toàn khu 8 all server nhân vật bot giao su ừ, ok bây giờ thì mình sẽ thử vào game cái nào mình sẽ thử vào game xem là uh, ờ, chúng ta có giao dịch được không ta nhá ok qua nhìn lại cái coi Ton khu 8 ALL server bot giao su. Ok, mình sẽ vào cho mọi người xem xem là có su không nha. Mà anh em không cần phải đợi người ta duyệt. Anh em cứ đặt mua và anh em qua giao dịch thôi. Quá là tiện lợi luôn đúng không? Không khác hẳn với đời su của ngày nay trước. rồi nó quá là tiện luôn. Đây qua khu 8 này. Đây bot giao su đây, em giao dịch. Người người chơi đang chờ hoàn thành một giao dịch khác. Ok. Chắc là khu này cũng đang mua su này, khu dinh cạc 05 này cũng đang mua su này. <laughs> ok, chúng ta hãy cùng chờ thêm một phút chút sẽ là đợi nó giao dịch sau thì mình sẽ giao dịch đúng rồi đi ăn hay đi uống các thứ gì chúng ta cũng phải xét theo lốt đúng không phải xét theo lân theo lượt trong game cũng thế thôi và đây mình đã giao dịch được rồi đây đồng ý một cái thôi chỉ cần như vậy thôi em lên game em mua xu đặt xu và xu có ngay trong từ nãy giờ là một phút ok từ lúc đặt đơn trên shop đến giờ là một phút đi quá là tuyệt vời không cần phải chờ admin shop đi vào duyệt xu cho các bạn này kia này kia này nọ đó nó vậy đấy thế nên là hạt à, da su đều tưởng chỉ nó đéo cộng da su ok rất là nhanh đúng không mọi người có thể qua né da su.com và ủng hộ nha Kiểu mọi người rất là nhiều bây giờ mình sẽ qua Corin mình sẽ mua mua như hôm qua thôi một cái bán chuyển trung cấp đây triệu hai mua một cái yêu lại bảo thằng cần nó nhiều số mà nó dùng cái vũ khí này hôm nay tôi bỏ hẳn một triệu sáu trăm nghìn xu ra để mua một cái vũ khí mắc chỉ số cho phân tiêu tôi đã tìm trên group hai ngày rồi vẫn chưa có ai bán thì hôm nay tôi phải mua như vậy chứng minh với anh em là thằng cần nói chung là clip này chắc không đi hang động rồi khá là dài rồi nên là clip sau mình đi hang động mọi người xem là độ mạnh của leon 39 của mình bây giờ như thế nào nha trời cứ chậm hãy, hãy đợi đấy hiểu không hãy đợi đấy à mà con sói này còn chưa làm xong này sói chùm server còn chưa lên năm sao này mọi người này nó gọi là rất là nhiều clip trong người xem, ok nếu mọi người quan tâm thì hãy ấn nút like và comment bên dưới ủng hộ kênh mình nha cảm ơn mọi người rất là nhiều cảm ơn mọi người rất là nhiều nó lại xịn quá cơ nó lại xịn quá cơ chính xác cộng chín mp cộng một trăm một trăm chín mươi hỏa công hai nghìn năm trăm năm mươi hỏa công hai nghìn năm trăm bốn mươi hai ờ, vậy công nội 186 vận công nội 190 là chính xác cộng 95 rồi ó tấn công ngoại chống quân độ 200 trời ơi xịn vãi lìn luôn xịn chưa đó đeo vào cái xe nó khắc quạt gì không wow chính xác lên gần một nghìn rồi này đúng là mấy ông comment mẹ mày làm mình ngộ giác tỉnh ngộ cần ngộ giác đó xịn không ôi trang bị sói còn tiền không này cần nơi là cần có nên đập một phát không nhỉ làm phát vũ khí 14 đi cho mọi người xem nào trình độ đập đồ cần nữa nó gọi là thượng thừa lắm rồi qua kia mua viên đá rồi chỉ qua đây mua bảo hiểm xong haru này gian hàng đá ok một viên đá táo một viên đá chín là chúng ta đã đủ rồi đá chín bảy trăm nghìn ok cũng được tám một trăm tư cũng được còn hai triệu ba chúng ta đủ mua một cái bảo hiểm trung cấp người ơi xong rồi on vũ khí 14 trời ơi mà mình nghĩ ra kịch bản rồi hiểu không cái kịch bản kịch bản này là mình nghĩ ra rồi đây mua một viên mua bảo hiểm cao cấp chứ không phải là bảo hiểm trung cấp anh em ạ bảo hiểm trung cấp xin lỗi bảo hiểm trung cấp là chỉ đập đồ đến 12 đấy mọi người ơi còn bảo hiểm cao cấp là để đập từ 13 trở lên ok vô đây là từ cộng 1 đến cộng 14 này đó đúng không còn bảo hiểm trung cấp là từ cộng 1 cho đến cộng 12 thì phải còn bảo hiểm uh, sơ cấp là từ cộng 1 đến cộng 8 mình cũng nhớ như vậy ok chúng ta cùng một hit xem là như thế nào nhá vẫn nhiều qua thôi kinh nghiệm của mình đập đồ khá lâu nay khá là nhiều rồi và mình cũng rút ngộ giác ra một điều là mình đập đập đồ pro vãi lìn ra nhưng mà mình lại không biết cần ngộ giác hôm nay là cần ngộ giác cần giác ngộ quên mất cần giác ngộ này cần giác ngộ ra một điều là cần đập đồ xịn vãi lìn ra mà bấy lâu nay cần lại không biết cần giác ngộ quên nhìn cần này nhìn đây này cái pha này không lên á nó lại không lên nó gọi là thượng thừa vãi lìn luôn hả hiểu không nó lại thượng thừa vãi lìn luôn thượng thừa thượng thừa thượng thừa vãi lìn luôn tuyệt vời một like pha đập đồ này một like một like thôi một like pha đập đồ này ok tôi chỉ cần một like là một like pha đập đồ này cảm ơn không nếu không phải là được của nó cần không like nếu là fan của I'm Lightning.